Tình dạ. duyên của Cưng sao nè? Nếu mà tính là được một mối tình là chính thức Dạ khoảng 8 năm ạ à. Wow, 8 năm Lý do gì chia tay vậy? Quen lâu rồi Xong hiểu nhau quá rồi nên mỗi người một Trời ơi Quen nhau lâu quá, hiểu nhau quá chia tay Cái đó cũng hay á Thường thường có mấy mối tình 9-10 năm đó cũng dễ chia ừ. tay lắm á Vân Wow Thì à, lý do vì sao mà bữa nay anh tặng cho em hai món bó bông và cái cái xương rồng á Dạ Là nó đều có ý nghĩa của nó Dạ Thì trong cái bó bông của anh tặng em 14 bông á nó thể hiện cái sự kiêu ngạo khi anh muốn em trong cuộc sống lúc mà phải kiêu ngạo chậu xương rồng á thì nó cũng liên cái sự gọi là cứng cáp gọi là chịu thương chịu khó là anh muốn em về cùng anh dạ yeah. mời nhà trai rồi chào anh trai dạ yeah. Okay. Bây dạ. giờ à, mình à, giới thiệu về mình chút xíu đi cưng Chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh và quý vị khán giả Con tên là Phạm Hồng Hoa, năm nay 31 tuổi Con dạ. đang làm cái gì ạ? Dạ con làm kế toán Vậy hả? Con làm ở đâu? Quận mấy? Dạ con làm ở quận 10 cô Quê con ở Tiền Giang, Ngộn Đông Tiền Giang là là đồng hương với ông đó Đúng Linh rồi Em trai giới thiệu cho bên à, nhà gái nha Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân chào em. Và cả trường quay Dạ em tên là Nguyễn Thế Thành, năm nay em 32 tuổi Nghề nghiệp của em cũng là kế toán Kế toán luôn? Dạ Hai này về tính toán giỏi lắm rồi <laughs> Em làm ở ngay chỗ à, quận nhất Quê em ở đâu? Dạ em người Sài Gòn à, Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh của em hả? Thì em có thể nấu ăn Nếu mà so về mặt về công việc á Thì em hết nghìn môi trường mới Về mối quan hệ bên ngoài á Thì em có thể giao tiếp được tới tất cả mọi thành phần của xã hội Và nói thẳng ra là tùy cơ ứng biến vào cái đối tượng mình giao tiếp á Còn điểm yếu là có thể là cái giọng của em á nó nói chuyện có thể không được như người thường nó hơi bị gọi là không rõ ràng và khi mà em mà vô một cái tình trạng mà em nóng tính quá nó nhanh quá em thì nói nhanh không ai nghe rõ dạ đúng rồi đó là do cái bẩm sinh của mình thôi dạ đúng rồi. nhưng mà anh nghe rất là rõ đúng ờ, tôi chị nghe cũng rất là dạ, rõ rồi. nha em chừng nào nó nóng lên nó nói không nghe không rõ tôi cũng vậy linh một khi cái cơn điên tôi lên là tôi bị cà lâm á linh đúng rồi ừ mỗi lần vân la linh linh nghe không được gì chứ thôi xạo quá cuộc đời tôi la ông lần nào mời nhà gái dạ điểm mạnh của em là cũng biết nấu ăn trung thủy à, độc độc lập và dạ, điểm yếu là ít nói rồi à, bây giờ hỏi nè tình dạ. duyên của cưng sao nè nếu mà tính là được một mối tình là chính thức dạ khoảng 8 năm ạ à. wow 8 năm lý do gì chia tay vậy quen lâu rồi <laughs> xong hiểu nhau quá rồi nên mỗi người một trời ơi quen nhau lâu quá hiểu nhau quá chia tay cái đó cũng hay á thường thường có mấy mối tình chín mười năm đó cũng dễ chia ừ. tay lắm á vân wow vậy bạn trai nhớ quen là cưới sớm sớm nha đừng quen bảy tám năm nha dạ em có mấy mối tình rồi dạ em cũng ờ, trải qua hai mối tình rồi hai mối rồi dạ một mối tình đầu tiên á là khoảng 6 ờ, tháng à. là hệ cấp 3 rồi còn mỗi tuần thứ hai là 7 năm trời ơi trời ơi cũng yêu 7 năm luôn dạ trường kỳ ha rồi trong giai đoạn quen nhau á thì ừ. bạn nữ có đi công dạng mà hợp tác lao động nước ngoài á à rồi thì sau khi về á thì giống như hai định hướng của hai người không có còn chung hướng nữa ừ. em muốn giờ... À, một mẫu hình lý tưởng thế nào không trai đối với em á bạn nữ chỉ cần ưa nhìn cách nói chuyện á hoạt động với mọi người ừ. là đối với em là được rồi em không quan tâm về vấn đề cao hay thấp nữa đúng rồi tại vì à, mình sống là chỉ là về cái tâm mình đi trước nhiều khi cao quá về <laughs> cái dưỡng nhà cũng vậy <laughs> chứ là còn hiểu nhau đâu quay mặt lại tôi tôi tôi tôi dạ. tôi tôi ngó coi sao bộ con gái cao đẹp mà Có nhiều khi cũng cũng tùy vậy, đẹp vậy cũng tùy ừ. em không đòi hỏi luôn dạ không ừ chỉ cần mặt ưa nhìn thôi ưa nhìn là được ừ. tại vì bản thân mình á mình cũng ưa nhìn muốn người khác cũng ưa nhìn thôi ừ. tự nhận mình ưa nhìn luôn dạ. đúng không dạ. ừ coi coi bên dạ. nhà gái dạ. tôi coi sao nha Đã rồi còn mình thì sao nè? dạ em thì bạn trai cũng ưa nhìn với cái tính em cần là chung thủy đừng có lăng nhăng quá <laughs> em 7 năm mà 7 năm yêu một mối tình là biết chung thủy rồi <laughs> em không thích ừ, đàn ông hút thuốc có hút thuốc không vậy cưng dạ em không hút thuốc dạ chỉ ăn chích kìa chị gì chích chích trời ơi nói thiệt là người ta tin đó nghe không em nghĩ là không hút thuốc thôi ừ chứ còn chiếc gì nghe là nghe là hiểu là giỡn rồi à, ừ rồi. nhưng mà nhiều khi bên đây người ta nai lắm người ta tin đó không chích thì có chích lâu lâu cũng chích lần chứ có chích ngừa thì có ừ. đúng không ừ. bạn này hơi hề hước đó dạ ừ. bạn dạ. này bạn không quan tâm đến chiều cao luôn em lùng một m bốn cũng ok luôn Như còn mình thì sao mình có mong người ta cao không dạ cao hơn em thì cũng tốt nhưng nhiêu mà... cao nhiêu nè à, em phải... nhiêu nè dạ em 62 62 vậy là bạn kia phải 65 sáu đổ lên ha dạ à, dư dạ. sức chào em gái dạ chào chú dễ cưng không dễ cưng ha hai người đã trao đổi nhau thấy thấy hai người này hiền nè mình hỏi phụ huynh đúng rồi <laughs> coi à. các quý vị phụ huynh với gia đình nó coi suy nghĩ gì nhanh nè à, à, em gái đi với ai dạ đi với cháu ạ thôi ơi cháu như hai em chào anh Nguyễn Minh chào cô Hồng Vân chào quý vị khán giả em là cháu của chị hoa cháu thấy sao cháu <laughs> em thấy bên anh bên đây cũng hiền trầm tính mà tính tình lại vui vẻ là vui vẻ dễ thương á à, em thấy thì cũng được ừ. thì ừ. Um, nếu được thì cho nhau cơ hội tìm hiểu cảm ơn cháu đây dạ à, hôm nay em đi chung với mẹ và bạn thân của em xin chào chị hồng dân với anh Nguyễn linh theo nhận xét thì thấy uh, cháu hoa này dễ thương quá dễ thương ừ. luôn <laughs> thì nói chung như bây giờ là do hai đứa thôi chứ mình không ý kiến được hết á nhưng mà mẹ nhìn là mẹ muốn bấm không <laughs> ưng để coi hai nhỏ này nói chuyện sao nha mình mở rào coi mở rào hai kế toán này gặp nhau chỉ tính tiền không hai đứa cùng kế toán luôn thiệt chứ không biết đứa nào tính mà tính kỹ hơn đứa nào luôn nè sẵn sàng tiến lên mình nhận bông trước rồi mình trao quà sau nha dạ rồi, luôn rồi đứng lên nào dạ à, anh có một bó hoa á dạ. anh tặng em cảm ơn anh ạ và một cái chậu xương rồng dạ cũng có món quà tặng anh rồi anh cảm ơn em anh cảm ơn em món quà này ha thì à, lý do vì sao mà bữa nay anh tặng cho em hai món bó bông và cái cái xương rồng á dạ. là nó đều có ý nghĩa của nó dạ. thì trong cái à, bó bông của anh tặng em 14 bông á nó thể hiện cho sự kiêu ngạo khi em muốn em trong cuộc sống lúc mà phải kiêu ngạo chậu xương rồng á thì nó cũng liên cho sự gọi là cứng cáp gọi là chịu thương chịu khó là anh muốn em về cùng anh dạ uhm, thì để chủ động hơn cho anh hỏi là cái công việc kế toán á là mình dạ. cũng là cùng làm với nhau mình cũng hiểu về cái nghề của nhau rồi thì có những lúc là chắc chắn là cái thời gian mình ờ, dành cho gia đình á nó dạ. sẽ bị hạn chế vào những kỳ cuối tháng thì anh nghĩ là cả hai sẽ các trung hòa được với nhau dạ. nói chung là nhìn em anh có có hiện cảm rồi nói chung anh rất thích con gái được tóc dài dạ. rất thích cái đó chị chắc chắn là em nói đúng là bởi vì chị thấy em bắt đầu nói khó nghe rồi đó thực sự khi nào bạn này <laughs> cái gì là bắt đầu nói chuyện khó nghe là chị biết cái cảm xúc của em với bạn gái này là có đang hồi hộp đúng không đó em rung em thấy ảnh sao nè dạ em thấy thì ảnh cũng uh, lanh giống như bù trừ cho em ừ. em có thích không em có thích cái lanh đó của ảnh không dạ có ừ lanh hay không mới là không phải là mình cứ cách nhìn xét thôi có thể những cái lúc á, ờ, trong cái cuộc sống á cái cách giao tiếp của mình sẽ khác dạ mình sẽ ứng hơn rồi còn về việc mà em ít nói á thì cái đó là anh không có uh, gọi là sâu được bù trừ á có thể anh sẽ nói rất là nhiều thì em ít nói yeah. Dạ. thì nó mới bù trở lại được với nhau chứ hai đứa mà nói nhiều quá thì không ai nghe ai hết anh có gia trưởng không ờ à, đúng rồi anh có gia trưởng không à, hiện tại thì à, không theo hiện cái chủ nghĩa là gọi là xã hội <laughs> nhưng mà tương lai có không cũng không luôn theo bác á, thì là cái tiền bạc chi tiêu á là anh có thể đưa em giữ em nếu hơn. mà em giữ như vậy á thì hàng tháng anh có kêu em liệt kê ra những cái không, khoản chi tiêu không <laughs> cái đó là gọi gia trưởng rồi có cần quá đơn đỏ không <laughs> tại vì anh nói là quen hiện đó. tại là anh không có gia trưởng nhưng mà em hỏi là tương lai có hay không ừ, cái đó là không em dạ anh có thể khẳng định như vậy dạ, dạ anh anh thấy em như thế nào thì hồi nãy anh nói giờ mà em là anh cảm thấy là rất là vừa ừ. vừa lòng dạ ưng ý rồi vậy còn về em thì em mong muốn cái khoảng thời gian nào mà có thể cả hai cùng về chung một nhà dạ khoảng từ một năm một năm trở lại cũng được ừ. ừ vậy cũng ý tưởng chín đến ừ. một chín tháng đến một năm gọi là trong năm nay á <laughs> đúng rồi đó em về chung nhà với anh thì có làm dâu hay không ừ, quan điểm của nhà anh là không có gọi là chị làm dâu anh vẫn có thể qua nhà em ở vẫn được anh không quan tâm vấn đề đó nhà em ở dưới quê là không ở trên đây nếu mà ở dưới quê thì hai đứa về quê gặp nghiệp luôn <laughs> nhưng mà em không thích gì quê thì mình ở trên đấy anh nói anh sẽ đi theo em được cũng được mà dạ trời thằng trai vợ gì cũng chịu hết trơn á bây giờ là choáng rồi ừ. tôi nói choáng rồi để dạ. cái món quà xuống tới nắm tay em gái hát bài tặng em gái đi nắm à. hai tay bạn gái <laughs> à, thì bây giờ là nói thẳng ra là anh thì không có thuộc hai tay không có thuộc lại à này cô bé có mái tóc đuôi gà đạp xe trên phố phố đông người qua chờ anh với nếu có lỡ hay cười rồi quên lời rồi lần đầu tiên bạn gặp em á là dạ. thấy em là người ở nhìn rồi dạ với lại cũng những cái tiêu chí mà anh mong muốn á, thì anh thấy dường như là họ tuổi cho chỗ của em thì à, không biết cảm nhận em như thế nào nhưng mà anh muốn muốn là mình có một cơ hội với nhau hồi nãy anh nói nhiêu tuổi em chưa nghe à, luôn ba mươi hai dạ vậy lớn em tuổi đúng rồi rồi còn em cảm nhận như thế nào về anh không <laughs> biết nói sao <laughs> chúng ta hãy làm theo sự mách bảo của con tim một hai ba nhanh gọn lẹ có bấm không nè dạ <laughs> em bong bóng mà tại vì em không cám nợ trời ơi sao nè sao nè nói nghe coi nè vậy em gái tại vì công ty em chưa có rung động <laughs> một chàng trai rất là dễ thương thật sự nha tiếc quá à, tất cả mọi thứ đều suôn sẻ cả chỉ có đến cuối cùng chúng ta mới bất ngờ cái đó không sao không sao dạ